Tóm lại, trong kinh chánh niệm xứ nói, Người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ, cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần được kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Một, được thân bất hoại, không ai hại được. Hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật Được quyến thuộc chân chính tà ma ngoại đạo không thể phá hoại Ngược lại Kinh thành thật nói Nếu ai đem lòng ác suối người gây gỗ Đánh lộn Mắc tội rất nặng Đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ Sát phạt lẫn nhau Lại bị người ngoài chăm chích phá hoại làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Phật dạy làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người. Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên tha ngôi nghe lời Phật dạy. Chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tin tấn tu hành, cầu xin sám hối tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí Người choảng nhau tại mình gia gì Mà cũng không hưởng được lợi danh Sao rõ ra chúng lại ghét danh Chiêu cảm quả bất lành thêm nữa sáu Không nói lời ác khẩu Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác, vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi, Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người Mà sanh tâm cố chấp Chửi mắng quỷ nhục làm chi Cho thêm thù dương oán Vì thế Bồ Đề Lão Tổ dạy Lời nói chẳng lành Nhá quả liên thanh Nói không độ lời Thường sanh tai biến Hay là quả tùng khẩu xuất Bệnh tùng khẩu nhập Thần khẩu hại sát phàm nói bậy bạ mang quả vào thân. Như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai chúa Nguyễn, Ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà, khi nói ra phải thật thà êm dịu bởi con người ta bất bình nhau vì có kẻ khác hơn mình nếu mãi hơn thua ắt ta bị hại thêm sa cơ lại bị xích xiềng tù tội tử hình chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng không suy xét đo lường hậu quả của nó hãy lấy đó mà suy ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình nhưng trái lại Đi nói trên đầu trên cổ người ta Nếu là người hiền thì nhịn Gặp kẻ dữ họ đánh Nói sao gặp chuyện chẳng lành Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình Có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu Bất bình nhau điều gì đó Liền tìm đủ mọi cách gây gỗ Chửi rủa tay đôi chưa đủ Lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát Nào là đập đồ, đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra là buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sau đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ dãn. Mỗi khi buồn, họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chứ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt chẳng chút xót thương. Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng ung um sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn lại sau. Lão Tổ cũng nói, hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người, thường sanh tai biến. Trên đời có một số người ý mình có quyền thế ngoài xã hội, ý mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến, Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới, không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai dạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đấy là thứ thất nhân tâm tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc mỗi lần bắn sang cách dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả của nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói, vì thượng cấp hách dịch, ý mình làm lớn, chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông bị lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ bà chủ sai khiến nạt nộ người giúp việc để ra qua với khách, đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài cậy khéo khoe hơn, đừng cậy có của đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của coi người như rôm. Ca dao lại có những hạng người do thất học từ bé Lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ Chưa từng được học phép lịch sử tối thiểu Những thói quen ăn nói, cư xử, cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên Mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi Khi nói chuyện với ai Họ nói giọng móc lò, móc họng Nói xiên xỏ, nói phủ đầu Nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức Khi nói xong điều gì đó Làm cho đối phương bực tức Họ lấy đó làm hả dạ Trong cách đối xử của người có lương tâm đạo đức Khi nói lỡ lời Hoặc vô tình có cử chỉ làm mít lòng ai Họ nhận thấy mình thất lễ Ăn năn sám hối Lo xin lỗi đi, xin lỗi lại bao lần Mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền Kim vàng ai nỡ uống câu Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời Ca dao Muốn cho kẻ khác không quán ghét ta Thì phải biết tự kiềm chế Đừng cư xử hồ đồ, xuồng xả Hỏi những câu quá tò mò đến đề tư của người khác chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai. Đừng đi đầu này đầu nọ, rêu rao những khuyết điểm của người ta. Như thế, họ sẽ quán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạt bình dân cho đến trí thức, ít nhiều điều bị ông thần tự ái ngượng trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng quả xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng, nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của sự thế khiến cho khổng tử than thở vi nhân nan tức là làm người khó chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của phải xử bắn nó nếu không thì xử tù chung thân sau ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng phải chung sống những đứa lượm bọc đánh giày ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn Ban đêm ngủ bờ ngủ bụi Chịu đói chịu khát Khổ quá Nên chúng học cách móc túi Giật đồ đâm thuê chém mướn Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy Liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân Thay vì vội vã đã kích họ Ta nên nói Nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình Biết lo tu hành nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế. Tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên Trên đời có nhiều người hay than rằng Sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe Thậm chí con cháu cũng chẳng dâng lời Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh Mỗi khi mở miệng ra là chữ rủa Nên tổn giảm phước đức Nói không ai nghe là vậy là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu mà cố gắng quân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh. Chính cái nhân đó nó đưa mình ra khỏi dữ. Trong luật nói, có chú sa di thê cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mắt báo biết dường nào. Khế Kinh dạy rằng, con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật. Thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tay vừa hốt, miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụ tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh, nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ, nặng bị đọa làm cá trăm đầu như chuyện trong kinh hiền ngu sau đây. Thở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị sa môn đi du quá đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Việt. Gần đó, có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá. Trong mình nó mọc ra một trăm cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy súng lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi, có phải ngươi là ca tỳ lê không? Thưa phải, kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu? Cá buồn bã trả lời, kiếp sau sanh vào địa ngục. Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là ca tỳ lê. Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sinh ra được một cậu con trai đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi, trong nước có ai học bằng con không? Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn. Sao con không đến đó học? Mẹ biết không, Muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được. Ừ, con giả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ. Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi, Sở học của con bằng các vị sa môn chưa? Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa. Bà ta nghe qua, nổi giận nói, sao con không học? Mẹ nên biết, thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ Cứ chửi thì mới thắng được Khi về chùa Mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua Liền nổi nóng Tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước Không có ai bằng Các người toàn là lũ ngu si Đầu óc đần độn như trâu bò Nói đến đây Phật bảo Ca tỳ lê Vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn Và khinh khi những người thiếu học nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế. Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều rùng mình rỡn gái bi thương giao cảm, đồng thanh nói. Tất cả chúng ta đối với thân, khẩu, ý phải thận trọng, chớ có tác ý, nói làm diệt ác. Những người đánh cá thấy thế, liền đến trước Phật, thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo Tức thời áo mặc trên mình họ Quá ra cà sa Trở thành các vị sa môn Theo Phật tu học Không bao lâu đắc quả A-la-hứng Ham chi danh lợi thế thường Hơn thua lời lẽ Con đường diệt dông. Ca tỳ lê vì tham công Nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn Cho nên quả báo giặc dồn đọa vào suốt loại xác hồn khổ đau khuyên trong hiện tại cùng nhau nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành lời nói thô ác phỉ bán những bậc tu hành phải lạnh lấy ác báo như thế cho nên có câu thà rằng khuấy đục ngàn sông chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu trong kinh báo ân đức phật dạy này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh, tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly. Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút học hỏi từng câu, mỉa mai chăm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên, nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét Thường do nơi mồm mép gây nên Chỉ trong một tiếng cất lên Hoặc tan sự nghiệp Hoặc nên cửa nhà Trong kinh Phạm Giọng nói Tất cả chúng sanh đều là ông, bà, cha, mẹ Nhiều đời chết đi và sanh trở lại Nếu chúng ta chửi người nào đó Tức là chửi ông bà cha mẹ của mình Chứ không ai xa lạ nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài. Phải tỏ ra hung dữ, chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình rồi mình chửi lại. Nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào suối họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi. Nếu chửi lại, ngay đó mình đã quá ra người hung dữ, chẳng khác nào dành tội với họ, cả hai đều xa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc, có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa Nhìn chung ta họ khác chi nhau Bởi thế nên tôi cứ mỉm cười Dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi Mặc tình họ cố tâm gây sự Lòng vẫn yên vui giữ nụ cười Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Chuyện kể một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ Tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo Ngài gần hết Ông Bà La Môn Akasaka vô cùng oán hận Thừa cơ hội Phật đi khất thực Chặn đường chửi hoài Nhưng Ngài vẫn bình tĩnh bước đi Ông ta tức giận nói Này cô đàm có nghe tôi chửi không Ta nghe rất rõ ràng Nghe tại sao không trả lời này bà La Môn Giả sử nhà ông có đám dỗ Khi đãi xong khách ra về Còn dư quà bánh Ông đem tặng nhưng người ta không nhận Quà bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận Quà bánh là của tôi Cũng thế Những lời ông chửi mắng Nhưng ta không nhận Ngươi tự thọ lãnh Nhân đó Phật nói kệ Chửi mắng kẻ lương thiện kiêu mạng khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akasaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo, Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la hớn. Phật bị người ta kêu tên chửi mà Ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá, nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, Kinh Pháp Cú dạy ví như đá núi Tây Đình Dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ Tâm người đại trí trơ trơ Chê khen cũng mặc Lặng lờ như không Để tránh quả báo xấu Gieo nhiều phước lành Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy Gương mặt hiền lành Hoan hỷ Không sân hận bực tức Miệng luôn luôn nói lời đạo đức khiến cho người nghe sanh tâm vui mừng hướng thiện, không làm ai đau khổ vì lời nói của mình. Đó là đồ cúng dường hảo hạng và mùi hương thơm cao quý nhất. Quý vị có tiền mua hoa, quả, hương thơm cúng dường Phật, ông bà, đó là điều tốt. Nhưng không bằng gương mặt tươi cười, lời nói hiền diệu với mọi người. Tôi thiết nghĩ, việc đó ai làm cũng được hằng ngày gieo tạo phước duyên, quanh ganh suốt tháng chẳng làm phiền ai. Thương yêu quý mến trong ngoài, cả đời hạnh phúc không ai quán hờn. Nói tóm lại, người không nói lời thô ác, chẳng hề moi móc việc xấu của ai, thường đem lời thanh nhã, hiền hậu, đạo đức, đầy lòng từ bi hỷ xả, đối xử tốt đẹp với mọi người thì đâu có sanh thù oán với ai. Nhờ thế nên thân tâm thường được an lạc. Người đó đi đến đâu, nói ra điều gì, mọi người đều hân hoan, kính trọng, dân làm. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, Người không nói lời thô ác, thời thành tựu, được tám món tịnh nghiệp. một Lời nói không trái pháp độ. hai Lời nói có ít lời 3. Lời nói quyết hợp lý 4. Lời nói thừa lãnh được 5. Lời nói được tín dụng 6. Lời nói đẹp đẽ 7. Lời nói không thể chê 8. Lời nói được ưa thích Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai Phạm âm là tiếng nói trân lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm quỷ bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con, lối xóm. Trong khế kinh Phật nói, hạng người như thế, trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chế xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra rồi bắt ăn lại. Trong miệng dòi tửa, máu mũ tuôn trào. Tiếp theo thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét. Khi tội hết mới được làm người, nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thối, môi sức răng mẻ câm ngọng liếu lo. Phật dạy, thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thuốc ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Tha ngươi, lời nói thô ác mắc tội đến thế, người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao? Cổ đức kệ rằng, tới ác khẩu thứ sáu bày biện, tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hăm đánh giết những người hèn yếu, hiếp sớm trồm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ gương tổ phụ còn soi lại đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rồng rặc những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa dứt ắt mang tai ách Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, Khi thốt ra đoan chánh hiện từ. Tích thiện thì thường có phước dư, Bằng tích ác, quả ương đeo đắm. bảy Không nói ý ngữ Ý ngữ là lời nói thiêu dệt, thêm bớt chuyện người, trao chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn, để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ làm việc sái quấy, lợi dụng lòng tin của người để trục lợi. Tại sao Phật cấm nói lời ỷ ngữ? Vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác, không có lợi ích. Nó chỉ đem đến những sự phiền phức, khổ mình, hại người, gây thêm quan trái, tổn giảm phước đức. Những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ, lạc lòng, đành bỏ cha mẹ đi vào con đường trụy lạc, cũng vì lời nói dụ dỗ, Người có tánh nóng nảy thiếu sáng suốt Nghe ai nói chi cũng dội tin Nên thường bị mất bạn thêm thù Có người rất tận tụy trung thành Nhưng bị bỏ rơi Cũng vì lời sàm tấu của bọn nịnh thần Kẻ nói lời theo dệt Chỉ lừa những ai nhẹ dạ dại khờ Thiếu đạo đức Chứ người có trí huệ Không nghe theo họ Hơn nữa Kẻ nói lời thêm bớt khi người ta biết được ai cũng kinh tởm lánh xa. Ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực, bởi gây ác cảm với mọi người, có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm giống ganh ghét đố kỵ, nên lúc nào cũng thấy lỗi người để theo dệt, lỗi mình không thấy. Cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế Chẳng khác nào đi vơ rác phiền não Bỏ vào nhà mình làm cho dơ bẩn Hôi thối, khổ sở Mà không hay chẳng biết Lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu Nên ca dao có câu Ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu Thương diện lẽ thấp cao bào chữa Thương nhau trái ấu cũng tròn Ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo Thương nhau thương cả lối đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nói đến quả báo của tánh ganh ghét đố kỵ, thiêu dệt, trong chuyện cổ Phật giáo nói, vào thời Đức Phật, có ông thầy tên là Losaka, từ thở nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói, đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực, ít có ai cúng nên thường bị đói khát. Cứ như thế kéo dài cho đến chết không có lúc nào được no bụng. Chư Tăng thấy thế hỏi Phật, Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà thầy Lô Sa Ca lãnh thọ quả báo như thế? Phật nói, Sở dĩ thầy Lô Sa Ca bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm nói thiêu dệt biêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng ghê gớm thay cho tánh đố kỵ. Tất cả đại chúng đồng dân lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình. Nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước, vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay người hay nói xấu kẻ khác, chứng tỏ họ còn phàm tục quá, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phòng lo sợ họ biết được, sanh chuyện lôi chối, lại bị người nghe kinh khi ngược lại mà không hay biết cứ khoái chí nói mãi, nói cho nhiều, thì người đời ghét càng nhiều, có ích chi đâu. Như chuyện trong sách sử thế kể, có anh chàng tên là Nhiều, tối ngày cứ đến hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó, soi mói, theo dệt, chỉ trích, đã kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá, lắm mồm nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ. Khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng gây ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương. Trên thế gian không có ai thông cảm với tôi được hết. Ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi Tại sao họ không thông cảm Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng Mỗi khi mở miệng ra thì về cao mình lên Chê bai theo dệt hạ người ta xuống Thử hỏi ai thông cảm được Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người Liền sân tâm ngã mạng xem thường tất cả Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạng hay chê bai nói xấu Thì họ không thể nào thông cảm mình được Từ đó ai cũng tránh xa nên trở thành kẻ cô độc rồi đâm ra chán đời oán người như thế tại sao mình cô độc tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người ai ơi ít nói là vàng nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều chi bằng ít nói bao nhiêu khỏi điều phiền não khỏi điều thị phi Minh phát Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui Chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình Mà quên cái dở của người Thì tự nhiên bản ngã xuống liền Vì thế lục tổ dạy Nếu người thật chân tu Không thấy người đời lỗi Nếu thấy lỗi của người Lỗi mình đến bên trái Người sai ta không sai Ta sai tự có lỗi chỉ dẹp tâm mình sai Dứt trừ phiền não sạch Thương ghét chẳng bận lòng duỗi thẳng hai chân nghĩ Qua bài kệ trên lục tổ nói Nếu người thật chân tu Không thấy lỗi người đời Nếu thấy tức là tu giả Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình Sao mà ăn nói không lựa lời Lại còn thị phi phiền não nổi sân cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngay đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ. Nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chân chánh, người cho sái, chân vẫn hoàng chân thật chẳng sai, giác huệ. Nói tóm lại, người không nói lời theo dệt, Thời không có ai phiền trách, oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại, Thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, Làm cho chúng sanh được an vui, Nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh thập thiện nghiệp, Phật dạy, Người nào không nói lời theo dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba, quyết định có ai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được Đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong Kinh A Hàm, Phật dạy Nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền Theo dệt não hại chúng sanh Kẻ đó đi đến đâu, ai cũng ghét bỏ Phước đức càng giảm Thêm lắm tai họa, xa lìa chánh pháp thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thiêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư. Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi,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 xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình, thì bao nhiêu phước đức được quy tụ về mình. Nói đến người khác, thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên Kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo. Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, Thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ, nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời. Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí, đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu, cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. 2. Lời nói phải hợp thời Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn hay giữa đám đông. Khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta mà phải hết sức tế nhị khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống. Khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà. Anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên dừng Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh, nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho, thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu và tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy Lại còn la rầy lên giọng dạy đời Bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm Xem lịch sử Trung Quốc Thấy rõ chuyện ngũ tử tư bỏ mạng Cũng vì sửa lỗi vua ngô Tỷ can bỏ mạng Cũng vì sửa lỗi vua trụ Lúc khổng tử đến kinh đô nhà Chu vào nhà lão tử thăm. Khi ra về được lão tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sử thế. Đại khái ông nói, Kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay, kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu Dẹp lòng đa dục Trừ tâm khiêu khích Tránh lối ăn mặc lòe lòe Chớ khinh ai hết Khổng tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn Nhờ nghe những lời thâm thúy của lão tử Nên khổng tử ẩn thân vào nơi yên tịnh Lo trước tác hơn là đi du thuyết Sự nghiệp vĩ đại của Ngài thành tựu được Phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy, Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta, tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đã kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái. Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói, Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm Nhận ra lẽ phải Từ xưa đến nay Có biết bao bạo chúa hiếu chiến Tàn sát lê dân Nhưng có lúc Họ cũng biết lắng nghe lẽ phải Lúc hạng võ đến thành ngoại quỳnh Ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên Có một em bé 13 tuổi Tên Cừu Thúc Để nói với hạng võ Muôn tâu bệ hạ Bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hạng võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. ba Lời nói phải cẩn thận Nghĩa là khi nói ra, phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không? Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh hay nghe đài xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền, liền chửi mắng nàng dâu. Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó. Cô dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội, có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách ứng xử nói. Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi xa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận, mắng Tấn trước mặt bạn bè. Mày là thằng mất dạy Tao nói hoài mà không nghe Cứ đi ăn chơi hoài Đồ ly lợm không biết xấu hổ Sống chật đất Mày uống thuốc độc chết phút cho rồi đi Tấn từ ái tức giận buồn tuổi Lấy thuốc độc tự dẫn chết Nên có câu Chót lưỡi là kiếm phong tuyền Giết người chẳng máu Lụy phiền biết bao Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh chuyển hóa được thì tốt Bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp Oan trái biết bao giờ mới trả hết 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật Muốn có lời nói trọn lành trong sạch Mang niềm vui đến cho mọi người Chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy, Người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông bà La Môn đến hỏi Phật, thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp, người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thiêu dệt, thu ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. Tám La Mã Không tham dục Tham dục có nhiều loại như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, suốt êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta ai cũng biết như tham tiền của, vàng ngọc, phải đầy đọa sát thân, lại thường dướng ách nạn, mất mạng. Thuở và còn tại thế, một hôm, Ngài cùng chưa gì tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Phật bảo các thầy tỳ kheo, đó là rắn độc, mau tránh xa không khéo nó hại ta Phật và chư Tăng đi chưa bao xa Có bốn người đi đến nhặt lên định đem ra chia Nhưng họ bàn với nhau Mình đang đói Nên đi mua món gì ăn cho khỏe Rồi chia cũng không muộn Liền cử một người đi Người đó trên đường đi Tự nghĩ số vàng đem chia làm tư uổng quá Tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết ta sẽ hưởng một mình còn ba người ở lại cùng bàn tính với nhau đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết còn lại ba chúng ta chia nhau kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết xong ba người còn lại cùng nhau ăn mừng rồi bị ngộ độc chết theo Kinh kinh quà quà thấy thì chết đáp xuống cắn ngộ ăn cũng chết luôn nên có câu Nhân tham tài tác tử điểu tham thực tắc dòng Chim tham ăn xa vào dòng lưới Cá mê mồi mắc phải lưới câu Ai ôi phải nghĩ cho sâu Sắc tài danh lợi Nó đâu có bền Mồi phú quý như tên độc dược Bà dinh qua càng trước khổ đau Đó là miếng mật trên dao Ai mà tham nhiễm Liếm vào chết ngay Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền Hao sức Tâm thần bất an Ghen tuông Phiền muộn Gây thù chuốc oán Tranh giành giết hại lẫn nhau Làm nước mất Nhà tan Cửa nát Biến mình thành người hèn yếu mù quáng Ngây khờ Phải chịu sự sai khiến thúc giục Với mệnh lệnh của kẻ bày mưu Như vào thời nhà vua U Dương là người chìm đắm trong tựu sắc Ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tử Mà những tâm gian vợ, đầy con Giết hại chuông thần Cuối cùng mất nước Đến vua Ngô Phụ Sai Cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thiên Mà mất cả Giang Sơn Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục Thì mất hết lý trí Trở thành kẻ si mê, độc ác Tự làm hại mình, hại người xa vào địa ngục suy cho cùng sắc đẹp đó cho dù nam hay nữ nó chỉ là cái túi da bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi có gì đáng để cho chúng ta say mê ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã mỗi ngày lớn lên sanh tâm kiêu căng hống hách tạo nhiều nghiệp chứng hiện tại khổ lụy sau khi chết sanh vào cõi dữ người đắm say sắc dục tự lao mình xuống hố người trí cắt trừ ái bỏ mọi dục không màng thấy sắc tâm mê tưởng chẳng xét lẽ vô thường người mê cho là đẹp giả dối lại yêu thương đắm mình trong dâm lạc tâm kéo kén khác chi người trí huệ dứt hẳn hết khổ não sầu bi người tâm trí buông lung dâm dơ cho là sạch tình ân ái sâu nặng là lao ngục trói trăng người tỉnh giác trừ dâm bất tình quán đệ tâm nhờ đó khỏi lao ngục và chết dứt tận mầm kinh pháp cú tham danh vọng phải vào lòng ra cuối lao tâm nhọc sức khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại lúc nào cũng phập phòng lo sợ cho người canh giác chẳng khác nào kẻ tử tù Nhưng thiên hạ nào ai biết Cứ mãi lo tranh giành Nên có câu Danh tiếng lẫy lừng Danh tiếng hại Tuổi tên lừng lẫy Tuổi tên trù Bao phen bay nhảy Bao phen dài Mấy trận tài khôn Mấy trận ngu Hay là Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền giới chữ tai một dần Nguyễn Du Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích, trói buộc Thân tâm thanh tịnh, an vui Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong Kinh Tăng Chi Chuyện kể Thuở Phật còn tại thế Có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Một hôm đang hành thiền Ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh liền thốt lên hạnh phúc thay hạnh phúc thay khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế hôm sau đem chuyện đó trình lên phật ngài cho gọi bạc đề đến hỏi nguyên do bạch thế tôn sự dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y, nhất bát, không có gì dướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thai là vậy. Phật quay sang bảo, Chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên Để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây Không phải là danh vọng vật chất Mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không Nếu chẳng biết đủ Dù làm vua cõi người Làm chúa cõi trời Cũng chưa vừa ý Trong Kinh A Hàm kể Tiền thân Phật là vua đảnh sanh Làm chuyển luân thánh dương Cai quản bốn châu thiên hạ Còn không vừa lòng Lên trời Đế thích chia cho nửa tòa ngồi Vẫn chưa xứng ý định chiếm luôn cung trời Vì quá tham nên mất hết phước Rớt xuống nhân gian Âu sầu mà chết Phật nhắc chuyện trên Để cảnh giác những ai túi tham không đáy Hãy cảnh tỉnh lấy mình Ở đời người ta thường quan niệm Nghèo là khổ Nếu nghĩ như thế Tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh Đến khi đắc đạo dưới cội cây bồ đề tan y Nhất bát Nay đây mai đó chẳng quản gian lao Không từ khó nhọc Du hành khắp nơi Giáo hóa chúng sanh Trước lúc dập Niết Bàn Nơi rừng cây Sa La Ngài nói Chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc An lạc như ta Cho nên hạnh phúc hay khổ đau Đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất Mà điều quan trọng là Chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao cho dù nhà tranh ăn cốc đơn sơ cơm rau đạm bạc vẫn thấy an nhàn lạc đạo kinh chi giáo nói tri túc thường lạc nghĩa là người biết đủ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu thân thể mệt nhọc dễ sinh ra các chứng bệnh khó trị Kinh Y nói Người bị đau có 10 nguyên nhân một Ăn những món có phong độc hai Ăn chẳng tùy theo bệnh cử kiên ba Ăn uống không độ lượng bốn Ăn chẳng theo thời tiết năm Ăn những món khó tiêu sáu Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn bảy Những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào 8. Ăn dai không kỹ 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc Như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô Tìm cho bằng được mới chịu ăn Có khi người nấu không vừa miệng Thì chê trách đủ điều Người ta nấu cực khổ Không khen thì thôi có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo, trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước. ví dụ, nấu canh lạc quá, ta nên nói, bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế, ai lại không thích, ngược lại chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra là nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản Xem món ăn dư lương dược trị bệnh đói khát Duy trì mạng sống để hành đạo Làm lợi ích cho chúng sanh Đói ăn, khát uống Không có chi bận tâm phiền trách Chỉ biết tất cả là vô thường giả tạo Những người tham ăn Họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ Để cung phụng sát thân nhưng ăn qua khỏi miệng cho còn chi Chỉ còn lại tội lỗi Ngày kia phải lãnh lấy ác báo Tổ uy Sơn dạy Muốn tiến đạo nghiêm thân Phải tam thường bất túc Ngài ứng quan Pháp Sư khuyên Cơm rau đỡ già đói Nhà cỏ che gió sương Người đời nếu biết đủ Phiền não chẳng còn dương Trong Kinh Tiểu Bộ Tập 1 Đức Phật có dạy Ai đoạn hết lậu hoặc Uống ăn vừa biết đủ Tự tại nơi hành xứ Không vô tướng, vô nguyện Như chim giữa hư không Tìm dấu chân chẳng thấy Tục ngữ Ăn để sống Chứ không phải sống để ăn Tham ngủ nghỉ Thì tâm trí lu mờ Có nhiều người ham ăn Mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải Thậm chí thân quý nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết Cũng không thèm ngó đến Hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm Tổn giảm phước đức Kinh Pháp Cú đói, Con heo thích ngủ, ham ăn Muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng Người ngu thích ngủ ham ăn Muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi Theo y học Trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh, học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh tích cực làm công quả, bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng, hẹn hò E rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ Lúc đó ăn năn Muốn làm lành Thì đã quá muộn màng Kinh Di Giáo Phật dạy các hàng đệ tử Ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành Chớ bỏ sai thời Đầu đêm cuối đêm Phải tinh tấn tụng kinh Niệm Phật Ngồi thiền Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ Luống qua một đời Phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ quan gia hãy mau tỉnh ngộ sớm cầu diệt độ ngoài ra có nhiều người còn đam mê đủ thứ nào là hương thơm cảm xúc êm dịu tiếng hay có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó giọng ca nọ mới chịu ai chiếu phim bắt đại khác liền đổi giận chửi rủa đủ điều ôi thật là mê muội vô cùng Muốn có cuộc sống hài hòa Chúng ta phải tu hành hỷ giả Tùy thuận lẫn nhau Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng Ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm Tổn hao sức khỏe đều nguy hại cho lòng đạo cả Nếu ta thấy rõ các pháp không thật Thì tâm ta liền trở nên an lạc Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng Như khi hương thơm đến Đẩy sinh ưa thích Hôi thối tới liền bực dọc Tức giận Muốn khắc phục phải tình tâm Để thế tự tánh nó không thật Đủ duyên thì đến Hết duyên liền mất Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế Có chi phải bận tâm buồn phiền Không giải quyết được gì Tốt nhất lo dọn dẹp Hoặc tránh né hay hơn là phiền trách cho đến xúc chạm những gì êm ái mịn màng thì sanh tâm say đắm thô cứng lại chán ghét phật dạy người đam mê xúc dục nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử chịu biết bao kiếp nạn giống như người đứng trước vực thẳm không biết rớt xuống lúc nào nên có câu bởi mê mới làm tôi thị dục nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta dục ta đều hại người ta dục là thống khổ ta là trầm luân dục thường vì sát thân khởi xướng ta thường vì vọng tưởng sinh ra cả hai đều thứ mắt loà, lại gần thấy đẹp hại xa không lường hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu tai ưa nghe lắm điều âm thanh mắt với tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu Đồ thơm tho nó ưa nó chịu Chốn xạ hương hay lết lại gần Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần Đồ ngọt béo nó ưa nó mến Thân tham sướng muốn tìm của đến Đặng ăn xài cho vị tấm tình Ý thì ưa sửa sắc soi hình Với chức phận cho cao cho quý Sáu đường ấy ở trong tâm ý Ta mau mau dứt đó cho rồi Thì tòa sen mới đặng đứng ngồi Cho thông thả hưởng mùi sen báo Cổ đức Thì dành cho chúng ta biết Nếu lục căn của mình được thanh tịnh Ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ Không cần tìm ở đâu xa Phật Pháp vốn ở thế gian Trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa bồ đề cuộc sống quanh ta bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công pháp bảo đà kinh trần nhân tông cũng nói ở đời vui đạo hãy tùy duyên đói đến thì ăn mệt nghỉ liền trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền bởi trong cái dòng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó Không cần tìm ở đâu xa Cho nên Ngài nói Trong nhà có báu Thôi tìm kiếm Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra Chỉ khi nào lục căn Đối với lục trần không sinh ra niệm nào hết Giữ tâm bình thường Đó là thiền Là kiến tánh rồi Còn tìm ở đâu nữa Cũng như sóng không lìa nước Khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên Sóng gió dĩ như phiền não vô minh Nước công yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh Chân như vậy Ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác Đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Dương Vua hỏi Ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện Gây chỉ ác nghiệp Để rồi phải bị đọa đầy xuống đây khổ sở như thế này Thưa Diêm Chúa Ở trên nhân gian Nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước Sao ngài khi không bắt tôi ngang như thế này Thử hỏi làm sao tu cho kịp Người có thấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa ngài tôi thấy Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết Tại sao ngươi không lo tu? Thưa ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm Tại sao ngài lại bắt tôi? Người có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không? Thưa Diêm Chúa tôi thấy Người phải hiểu rằng Cho dù già, trẻ, lớn, nhỏ gì tới số đều phải chết Tại sao không lo tu Còn biện luận lôi thôi Anh ta vội quỳ xuống thưa rằng Tôi thấy Nhưng vì quá ngu mê Nên mới gây ra ác nghiệp Mong Diêm Chúa từ bi tha thứ Diêm Chúa phán Tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ Hay đấng thiên liên quyền thế nào xúa dục Mà chính tự ngươi làm thì ngươi phải chịu Không có nói năng dài dòng gì nữa Ngục tốt đâu Lôi nó vào ngục hành hình cho ta Thế nên người xưa mới than rằng Khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh Quỷ sứ đòi khóc một khóc hai Quý vị nào đầu tóc điểm bạc Đó là thiên sứ đến báo tin rồi Ráng lo tu kẻo trễ Có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật Tôi thấy vậy mới khuyên Cụ già rồi không biết chết giờ nào Ráng lo niệm Phật Làm hoài cũng vậy Biết bao nhiêu mà cho đủ Để cho con cháu nó làm Cụ lo niệm Phật để đứt lại cho nó Hơn nữa Nhờ niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc an lành Chớ con cháu của cải không cứu mình được Bà cụ nói Sư bảo như vậy cũng phải Nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ Lập gia đình chưa hết để khi nào nó yên bề gia thất rồi Tôi mới rảnh lo tu Mới nghe qua tôi thấy cũng có lý Nhưng khi con nó lập gia đình xong Không bao lâu lại sinh ra cháu Phượng làm cha mẹ thật là khó xử Còn nó bận đi làm không ai giữ cháu Thế vậy không đành lòng Rồi cứ tiếp tục lo cái này xong Lại có cái khác Cái khác vừa xong lại có cái khác nữa Cứ như thế mà lo mãi Cho đến khi ngã ra chết mà cũng chưa rảnh để tu. Cho nên trong kinh Nikaya, Phật nói Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại binh thần chết. Khi tử thần đến gõ cửa, mình nói khoan để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu có được không? Chuyện đó không bao giờ có, vì... Diêm Dương chỉ định căn ba chết, không thể nán lại đến căn năm. Hỡi ôi, tất cả già, trẻ, sang, hèn, ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy, chúng ta không tu nhiều được thì cũng nên tu ít, chớ có hứa hẹn. Bất luận là người ngoài đời hay trong đạo, tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công. Tha ngôi, lo giàu nghèo, lo mãi cũng không xong, hẹn khi khác mới tu. Thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có? Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay, đừng hẹn ngày mai. Vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, chờ nói để làm gì? Cho nên trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh bốn con ngựa để ví dụ cho bốn hạng người. Con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư đánh chết bỏ lúc lắc chứ không chịu chạy. Nói đến đây, Đức Phật dạy con người ta cũng thế. Con ngựa thứ nhất chỉ cho người trí Vừa nhìn thấy trong xóm có người chết Là họ lo tu liền Giống như con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng soi liền chạy Con ngựa thứ hai chỉ cho ai đó thấy người thân trong gia đình chết mới phát tâm tu Giống như con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy Con ngựa thứ ba chỉ cho có kẻ thấy người trong xóm chết họ cũng không tu Cho đến trong gia đình có người chết cũng chưa nhúc nhích Đến khi chính bản thân họ bị bệnh thập tử nhất sinh khi đó mới cảm nhận xác thân này là vô thường giả tạm, mới chịu phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ ba, đánh cho thiệt đau mới chịu chạy. Con ngựa thứ tư, chỉ cho hàng người nghiệp chướng quá sâu dày. Họ bị quan niệm tu cũng chết, không tu cũng chết, chẳng tin nhân quả, tội phước, sống là tranh giành, chết là hết. Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm, suốt đời không biết tu là gì. Giống như con ngựa chứng bất trị hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa, họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo. Quý vị tự kiểm lại xem, trong bốn hạng người đó, coi mình thuộc hạng nào. Có nhiều người đợi cho đến khi bệnh sắp chết mới chịu thức tỉnh, thỉnh quý sư đến cầu an. Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an mạnh khỏe, sẽ phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi, Nhớ lại tuổi Đức Phật còn làm thái tử Chỉ nhìn thấy người già, bệnh, chết có một lần là phát tâm tu liền Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần Nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài Vậy mà có mấy ai chịu tu Vì người ta chết chứ đâu phải mình chết Cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác Quý Phật tử nên nhớ Con đường người xưa đến Tới mình cũng phải đi qua thôi Nếu ai tự cho rằng Tôi sống ngoài không chết Thì khỏi cần tu Còn nếu nghĩ rằng Ai rồi cũng phải chết Thì ráng chịu khó tu dừng một chút Mình lo cho sự sống bao nhiêu Thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu Mà cố gắng tu hành Tu ở đây không có nghĩa là Vô chùa mới gọi là tu tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quấy. Thân không sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu không nói dối, đâm thọc, theo dệt, rủa chửi. Ý không tham lam, sân hận, tà kiếm. Đó gọi là tu. Chính cái sự tu nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não. Vợ biết tu cho nên mình hiền thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau hoặc là ông chồng dữ, vợ hiền Chồng mắng, vợ nhịn Thì đâu có chửi rủa đánh lộn Nhờ vậy mà gia đình được bình yên, hạnh phúc Kế đến láng giềng Nếu họ hung dữ, chửi rủa, sỉ nhục, vân vân Mình nghĩ rằng Cái thân này không biết nó chết giờ nào Hơi đâu mà hơn thua cho sanh ra phiền não, oán thù Họ muốn chửi bao nhiêu Cứ chửi vô lỗ tai bên này Qua lỗ tai bên kia đi mất hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt. Chửi riết mỏi miệng họ cũng nghĩ. Nhờ vậy mà lúi xóm được bình yên. Còn nếu như bị người ta chửi, mình kiếm một câu gay gắt hơn chửi lại. Nó sẽ dẫn đến đấu khẩu không xong thì chuyển qua đấu võ, kẻ lỗ đầu, gãy tay chân, người bể mặt, bầm mình. Nếu lỡ tay đánh người ta trọng thương hoặc chết, thời sẽ tốn tiền thuốc, lại bị bỏ tù hay là tử hình bỏ vợ con ở nhà không có ai lo, khổ lây cả chùm. Vậy mà ở đời, họ cho đó là khôn, tự vũ ngực xưng ta đây là anh hùng. Còn người hiền, họ lại cho là nhu nhược, yếu hèn. Thật là mê muội Cái chết nó đuổi gấp một bên mà chẳng chịu lo tu, tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu. Muốn không khổ tâm vì những lời nói thô bỉ, độc ác của kẻ khác, trong kinh chánh niệm xứ dạy niệm hơi thở trong thân và ngoài thân niệm hơi thở trong thân là của ta niệm hơi thở ngoài thân là của người những lời chửi mắng hủy bán nhục mạ khen chê nó chỉ là gió mà thôi hoặc quán niệm thân ta và người đều do đất nước gió lửa hợp thành không có cái gì là ta là của ta cả nếu quán được như thế Thì những lời chửi mắng, đánh đập, giết hại, khổ vui, khen chê, tốt xấu, phải trái Đến với ta đều được hóa giải hết Trái lại còn thấy ta và người các pháp là thật Thì phiền não oán hận sẽ phát sinh Rồi gây ra ác nghiệp Kinh Trung Bộ Phật dạy Khi gặp nghịch cảnh phải cắn răng, dán lưỡi lên đốc vọng lấy chân tâm chế ngự dòng tâm nghĩa là khi tâm tham sân si nổi lên đừng tiếp tục nhiếp tâm vào hơi thở quán chiếu lý nhân duyên nhân quả để diệt trừ chúng người có chánh niệm dù gặp chướng duyên ách nạn cũng vượt qua một cách dễ dàng vì chánh niệm có công năng chuyển quả dữ thành quả lành Hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng làm cho ta buồn phiền. Muốn hết khổ phải giữ chánh niệm. Đó là tự mình cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La bảy đề mục trong khi hành thiền. Một, niệm tâm từ để diệt trừ ác ý. Hai, niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn. 3. Niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền hận 4. Niệm tâm xã để diệt trừ thù oán 5. quán bất tịnh để diệt trừ ba độc tham sân si 6. quán vô thường để diệt trừ ngã mạn tự ái 7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm Này La Hầu La Ngày đêm phải tỉnh giác kiểm soát thân khẩu ý lúc nào cũng hướng tâm vào đạo Pháp. Bất luận trường hợp nào, mỗi cử chỉ, mỗi hành động phải giữ chánh niệm. Nói chung, muốn tiện khách trần phiền não, phải có chánh niệm. Chú tâm vào hơi thở, khách tham sân si đến, mình lấy tâm từ bi hỷ xã tiện nó đi, thì thân tâm ta sẽ được an lạc, giải thoát. Thank you. cũng khuyên rằng Ai chửi mắng thì ta giả điếc Chờ cho người hết giận ta khuyên Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên Thì đâu có mang câu thù oán Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng Chữ từ bi ta diệt nó liền Sự oán thù đáp lại chữ hiền Thì thù oán tiêu tan mất hết Quy Phật tử thử nghĩ đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại Cũng chỉ vì thiếu đức dị tha Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương Vô tình đưa nó vào con đường xa đọa, tội lỗi Nhưng họ lại quên rằng những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng mắc phải Vậy ta nên từ bi, hỷ xã chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác. Chính cái đó đã đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa Xét người cho tột, xét thân ta Nếu người rõ phận, vui lòng thứ Ta thứ được người, người thứ ta Cổ Đức Nhưng thử nghĩ Trên thế gian này có mấy ai được vậy Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than kể lễ bằng những câu rất thảm thiết nếu ngược lại người nằm trong hòm là bà vợ thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy khi còn sống bên nhau suốt đời họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt độc địa thô bỉ bạo tàn sát phạt nhau Đợi cho đến khi họ chết rồi Mới ăn năn hối hận Khóc kể, tán dương, ca ngợi Nào có ích gì Thực sự mà nói Những dòng nước mắt và lời nói đó Đều là giả dối, vô nghĩa Mình tự khóc kể Rồi mình tự nghe Chứ đối với người đã chết Thì không còn ý nghĩa gì nữa Trong tận cùng tâm tư của con người Ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành dành cho nhau trong lúc còn sống? Họ ưa thích biết bao nhiêu. Quý Phật tử nên nhớ rằng ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên, các thiền sư thường khuyên chúng ta hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức, tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau. Để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi hối hận. Trên đời, có một số người quen thói ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời, giữ ý, không hấp tấp, vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói, phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sức láo. Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào, ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thật ngọt ngào, nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hệ ai nói trái ý làm nghịch lòng một chút, liền sân si sừng sộ, phẫn nộ là lỗi om sòm. Hạng người như thế không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị và kính đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tưng bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Ví dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt, nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này. Trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A, chị B nổi bật hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hai người. Như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy Mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày xử sự khắc khe độc ác thì phước đức tiêu mòn phong cách nói năng chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh muốn có phong cách nói năng hành động tốt chúng ta cần tạo cho bản thân phong thái ung dung tự tại cử chỉ khoan thai gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng khi trầm, lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàn ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói, dạch chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai cũng đều để lại những vướng mắt khó chịu cho ta và người. Đức Lục Tổ dạy, hơn thì càng thêm oán, thua lại ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, thời an ổn ngủ yên. Trong khi nói chuyện, chớ đề cập quá nhiều đến bản thân hoặc nói mãi một vấn đề làm cho người nghe thờ ơ, chán nản. Và những chuyện gì mà người ta không muốn trả lời thì đừng cố tra hỏi cũng cần tập cho mình thói quen nghe người ta nói chuyện thị phi liền xả bỏ đừng tùy tiện rêu rao chuyện người khác gây khó khăn cho họ như thế họ sẽ oán ghét ta đó là tự chuốc lấy phiền não chẳng có lợi lộc gì người xưa dạy sảy chân còn hơn sảy miệng có người học thức rất cao nhưng khi nói ra sao mà khó nghe vô cùng ngược lại có người trình độ chẳng là bao nhưng khi họ nói ra một điều gì thì làm cho người ta nghe một cách chăm chú, say mê và có tính thuyết phục rất cao, tạo niềm tin cho người khác. Muốn được vậy, phải giữ gìn giới cấm, chịu khó nghiên cứu giáo lý, rèn luyện nhân cách cho thanh nhã, thận trọng từ việc ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói cười cho hợp lý, lúc nào cũng tỉnh giác kiểm soát thân, khẩu, ý. Đừng để tâm buông lung phóng túng, thường giữ oai nghi nghiêm chỉnh thì việc nói làm đó mới được nhiều người kính mến nhờ thế mà thành công tốt đẹp kiếp người ảo ảnh phù du vậy mà có mấy ai thức tỉnh lo tu hành cứ mãi nói chuyện thị phi nhơn ngã tranh giành hơn thua từng tiếng nói chẳng nhịn một câu cho nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng phiền não sanh lão bệnh tử chịu bao kiếp nạn Lời nói là vốn oan khiên Cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân Lời ăn tiếng nói ân cần Suy xét chính đáng muôn phần khỏi lo Một lời mà lỗi quá to Tan nhà mất nước cũng do miệng mình Bớt nói một câu chuyện Bớt sanh một lỗi quấy Thêm một câu niệm Phật Thêm nhiều duyên giải thoát Thank you. muốn cho gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui, cổ đức khuyên chúng ta phải tu hạnh nhẫn. Chữ thứ nhất, nhẫn năng sự thế, là người hiền khó kiếm trong đời. Chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lân cũng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ. Những phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận xướng tùy chồng vợ nhìn nhau những xóm làng cô bác mới cao Những tâm nọ thường thường an lạc những tất cả những người tuổi tác Giữ tánh lành yên tịnh lâu dài Quanh năm mới bảo toàn thân thể Sinh, già, bệnh, chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến với người khác thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ như cây khô khúc gỗ dứt bỏ vì vô thức. Kinh Pháp Cú Qua lời Phật dạy cho chúng ta thấy thân tứ đại này quả thực là mỏng manh tạm bợ. Nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện những điều chân chính thì không mấy chốc tuổi già đến ta sẽ hối tiếc cuộc sống rất vô thường cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng giận dữ oán thù ganh ghét kiêu mạn nghi kỵ và bất mãn đang nung nối tâm hồn chúng ta đều do ta thiếu sáng suốt mà sanh ra thể hóa giải những nỗi thống khổ đó. Đức Phật dạy vua Sundodana rằng Phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra. Không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách gian sinh, cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau. Ví dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta nếu ta chửi mắng lại người ấy trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ theo đạo lý tỉnh thức thì ta không nên vội nổi giận chửi mắng họ trong lúc đó phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao họ tới chửi mắng ta nếu ta thực sự có lỗi thì thành thực nhận khuyết điểm sửa sai nếu ta không có lỗi thì chắc chắn họ đã hiểu lầm trong khi đó ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy được sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ. Này đại dương, muốn thoát ra mọi khổ đau, phải biết thực tập, sống theo tinh thần giới định huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định. Sống có tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm và hoàn cảnh. Khi đó, ta mới có huệ. Tức là sự hiểu biết vậy. Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã, duyên sinh của dạng vật. Một khi đã hiểu biết, ta có thể thương yêu tha thứ, thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Nếu không có sự hiểu biết, ta sẽ không thể nào thương yêu tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thực là phải có trí huệ để diệt trừ vô minh thì ta sẽ được an lạc, giải thoát, niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt vô minh, tham đắm, ganh ghét, giận hờn. Phá giặc phiền não bằng cách quán chiếu, tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Suddhodana và hội chúng thảy đều hoan hỷ chính thọ phụng hành lời Phật dạy. Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù. Thuở Phật, có ông thầy tên là Cô Kokalika, thấy Đại Đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn, được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, là thầy Cô Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế, Thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy Kokalika thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của Thầy Kokalika quá lớn, khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi Thầy đến bảo Này khất sĩ Kokalika, đừng cho rằng xá lợi Phất là người bị ái dục chi phối Xá lợi Phất là người có đạo đức chân thực và tính tình rất hòa ái Thầy cô Kalika đã bị lòng căm ghét che mờ lý trí Nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ Da thầy trở nên sần sùi Rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái bụt nhỏ bằng hạt cải những cái bụng này lần lần lớn lên bằng hạt đậu Rồi vỡ ra chảy đầy máu mũ Thuốc men nào cũng không chữa được Phật nhắn thầy về tu viện Nhưng thầy không về Sau đó thầy mạng chung Phật rất thương xót thầy Kakulika chết vì lòng ganh ghét hận thù Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng Hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tên bắn ngày tháng tự thoi đưa, không ai làm chủ được sanh già bệnh chết. Vậy mà cô mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi ganh ghét, hận thù, não hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Dinh nhục, được mất, tốt xấu, phải trái, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế, Tổ Quy Sơn mới dạy rằng Ngày nay lại đã qua rồi Mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao Dường như cá cạn ở ao Khổ thêm thì có chút nào vui đâu Cần tu tợ lửa đốt đầu Đừng cho sái mũi như chầu đế dương Tấm thân mỏng mảnh vô thường Sớm còn tối mất tìm phương cứu mình Qua bài kệ trên Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ giống như con cá ở trong ao không có nước chẳng biết chết giờ nào phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình đức phật dạy được thân người rất là khó gặp phật pháp lại càng khó hơn hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với tam bảo mà không lo tu là uổng lắm để rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh hay tà ma ngoại đạo biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp, Kinh Pháp Cú. Trong Kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả. một trăm năm mới nổi lên một lần mà gặp được bỗng cây trôi. Đó là một điều thiên nan dạng nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế Ngài nói Tuy thân này khó được Nhưng khi được rồi Lại bị vô thường hủy diệt Chớ có tham đắm nó Mà gây ra tội lỗi Người ơi sớm thoát khỏi ta bà Trẻ tuổi rồi đây cũng đến già Địa ngục không đàn sao lại tới Thiên đường có cửa chẳng hề qua Quanh năm bận biệu đàn con dại Sớm tối say mê đám ruộng nhà Chẳng biết phù sanh đời tạm giả Tầm về cực lạc khỏe lòng ta Phật đưa ra cái lý chơn thường chơn ngã Để cho chúng ta tu tập Nếu không mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan, thoái hóa Muốn biết chơn thường chơn ngã là gì Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẫu chuyện sau đây Chuyện kể rằng một thủa Đức Phật ở nước xá vệ An trú tại kỳ viên tịnh xá Một hôm Vua Ba Tư Nặc đến ý kiến Đức Phật Thưa rằng Mà Đức Thế Tôn Gần đây thân mẫu con mất Cho nên con không rảnh đến giếng Phật nghe Pháp Mong Đức Thế Tôn hoan hỷ cho Đức Phật nhìn thân hình tiều tụy Gương mặt âu sầu của vua Ba Tư Nặc Liền dạy Này Đại Dương Trên đời này có sanh ắt có tử đó là định luật xưa nay Có gì mà đại dương phải buồn sầu đến thế Nhân đó Đức Phật nói kệ Tuổi trẻ thân tráng kiện Đến già sắc biến suy Bệnh hoạn rồi phải chết Sum họp để chia ly đâu có theo ý mình Mạng sống thật giả tạm Dạng vật đều vô thường Thời gian đã qua rồi Không bao giờ trở lại Hãy lấy đó mà suy tinh tấn quyết hành đạo, thẳng tiến đến Niết Bàn, mới thoát khỏi sanh tử, dứt sạch hết sầu khổ. Đại dương cho nên dùng tâm phàm mắt thịt, nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi, sanh tâm âu sầu, mà đại dương hãy nhìn dạng vật bằng huệ nhãn, để thấy rõ các pháp do duyên sanh, mà cái gì do duyên sanh đều là vô ngã, không thực. Đủ duyên thời hợp, hết thì tan, vì sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp. Có gì đâu mà đại dương phải lo âu sầu muộn để tự mình chút lấy phiền não, nào có lợi ích gì. Đại dương nên sống với cái tâm chân thường chân ngã, tự tại vô ngại, bất sanh bất diệt. Đó là pháp thân, niết bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai. Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô tướng nam nữ, vô tướng sinh, trụ và hoại. Pháp thân của Phật không có sắc, không nhiễm trước các pháp, bất sanh, bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh. Không thể dùng ngôn ngữ thí dụ hay suy tưởng được. Bất khả tư nghị, bất khả thuyết, tự giác, tự tác, tự chứng, giống như lúc ăn uống, tự mình biết ngon, dở, nóng, lạnh, người ngoài không thể biết hết được. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành. Chuyện trên cho chúng ta thấy sự đau khổ của chúng ta không phải do tính chất vô thường của thân thể mà chính là do sự chấp thủ, tham ái là nguyên nhân gây ra buồn phiền, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, luyến ái người và của cải. Nó có thể làm cho ta điên loạn. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ, chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí thân thể lõa lồ mà chạy như điên trên đường phố cho đến khi gặp đức phật ngài dạy này batakaha cái chết là một hiện tượng tự nhiên rồi đây ta cũng chết bà cũng chết tất cả mọi người không ai tránh khỏi các pháp là vô thường khổ không vô ngã ân ái như giấc mộng gặp gỡ rồi chia ly trong những kiếp trước bà đã từng đau khổ khóc than vì cái chết của người thân, nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ Người đắm chìm trong ái, vọng tưởng miên man hoài, và chết mãi dần xoay, do ái sâu không đáy. Người chỉ thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được, ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên. Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế. Đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Batakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất, sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ Chia cắt người thân yêu là khổ Chung đụng với người ghét bỏ là khổ Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ Này ha Sự thật thứ hai Nguyên nhân của khổ đau Vì mê muội cho nên không thấy Và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời Vì thế Con người bị những ngọn lửa của tham đắm Giận hờn, ghen tức Sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Batakaha, sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ, là sự hiểu biết nhận thức được sự thật về bản thân và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế, sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Patakaha, sự thật thứ tư, con đường diệt khổ đó là con đường bát chánh đạo Nhận thức chân chánh Tư duy chân chánh Ngôn ngữ chân chánh Hành động chân chánh Sinh kế chân chánh Chuyên cần chân chánh Niệm lực chân chánh Và định lực chân chánh Này Patakaha Sao gọi là chánh đạo Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ Mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau Để diệt trừ khổ đau con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh, thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Patakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách, bà thành tâm đảnh lễ, tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Những người quá lo âu sầu thảm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục hoặc là một chút công việc gì đó thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời Muốn dứt hết những nỗi thống khổ Chúng ta phải học hạnh của các thiền sư Khi gặp chướng duyên ách nạn Quý ngài ngồi thiền định Giết tâm vào hơi thở Quán chiếu lý vô thường, nhân quả Chấp nhận nghịch cảnh Nên nội tâm được an lạc Điển hình như chuyện Ngài An Thế Cao Là một cao tăng đắc đạo Biết rõ nghiệp duyên của mình Một hôm Ngài đi đến Quảng Châu gặp thời giặc cướp hoành hành, khắp nơi loạn lạc. Trên đường ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói, Ta tìm gặp ngươi rồi. Ngài mỉm cười trả lời, Ta đợi trước mắt nợ mạng của ông, vì vậy khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó, nên ta từ xa đến đây đền mạng. Nói xong, Ngài thản nhiên không chút sợ hãi, đưa cổ cho chém Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường Chuyện trên cho chúng ta thấy Sở dĩ Ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết Là vì Ngài hiểu rõ luật nhân quả Và xác thân ngũ uẩn giả hợp không thật Nên Ngài ung dung tự tại trước cái chết Nói đến quả báo điên cuồng Trong kinh địa tạng nói Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn Thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mạng nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng Thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết Khế kinh dạy Nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản Hay lường gạt phụ bạc tình cảm Và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh Làm cho chúng sanh khổ sở, điêu đứng, đảo điên, loạn tâm, cuồng trí Người đó sau khi thân hoại mạng chung Đọa vào địa ngục Ra khỏi địa ngục Rơi vào ngạ quỷ súc sanh khi mạng kiếp sanh lên nhân gian khổ não triền miên Điên cuồng đền tội mưa sâu kế độc căm khùng đền tội Dùng tà ma hại người đau oan trái bệnh Mắng gió chửi mưa ngây cuồng đền tội Được khôn chê khờ lãng tâm mất trí Truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm Dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí Bồ đề lão tổ Thank you. nhân quả thiện ác vân minh lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông dẫu bá thiên ức kiếp sở tạo nghiệp bất dông nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ xuân một hạt giống gieo thu gặt ngàn thóc mễ người đời tạo giữ lành quả báo y như thế cổ đức muốn tránh khỏi quả báo khổ đau, thì những điều gì mình không muốn, chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng, không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban rải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận, si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chơn thường, chơn ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử, tâm luôn giác biết cõi thế gian quả thiệt vô thường đổi dời sinh tử tan thương cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh thân tứ đại sinh thành tử hoại và bệnh đeo khổ ải quả không hòa hợp năm ấm lửa dòng chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm thế mới biết trần gian hư huyễn diệt lại sinh biến chuyển vô thường chúng sinh mê đắm chấp nương vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau tâm là cội nguồn bao nghiệp ác thân nghe theo tạo các tội khiên xuống lên sinh tử triền miên tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang người con phật phải toan quán sát đạo lý này bao quát đường tu đó là thiền quán công phu dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh xét lại thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã, vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, dạng vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Thank you. Tâm vô thường Nói đến cái tâm Nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều Nó sanh diệt rất nhanh Từng niệm từng sát na Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn Thương ghét, giận hờn Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc Khi lại mơ mộng đến tương lai Bồn chồn lo lắng trong hiện tại Không có lúc nào được yên Nó thay đổi không ngừng Nhấp nhô như sóng biển Nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ truyền cành, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang thật là mê muội không sao nói hết nếu tự cho cái tâm mình là thật đức phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần sầy đây mai đó đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường chịu không biết bao nhiêu đau khổ tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi thuở phật còn tại thế có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm, một hôm,